Rồi, xin chào anh em Đấy, tiếp tục vẫn là cái video giới thiệu cho anh em về cái bộ hột tài xỉu thì cái video này tôi giới thiệu cho anh em về cái bộ hột tài xỉu tam sắc Đấy, bộ hột tài xỉu tam sắc thì cái bộ hột tài xỉu tam sắc này thì anh em xem thì anh em đừng nhầm lẫn với cái bộ hột tài xỉu thường mà tôi bo từ 14 xuống 13 nhé thì cái bộ hột tài xỉu thường thì à, đây tôi sẽ lấy bộ thường cho anh em đây chính là cái bộ thường Đó. đây chính là bộ 13 thường nhé đấy, bộ 13 thường bộ 13 chợ đấy đấy thì ờ, anh em thấy cái con tam của nó nó đánh thành dấu sắc đấy, con tam này tam uh, tôi đã đánh thành dấu sắc đấy cho nó ngược lại so với cái bộ hột thường đó là đánh, đánh thành dấu huyền nhá đấy, để anh em phân biệt được cái bộ tam sắc và bộ tam huyền đấy. cái bộ tam sắc này là do chính tay tôi làm và do chính tay thầy thợ bên tôi làm và bên tôi đã bo để cho anh em về anh em chỉ việc anh em chơi và anh em học cái cách lắc của cái bộ tài xỉu tam sắc này anh em chơi thì anh em đi sân chơi nào bất cứ cái sòng giới nào kể cả cái song sới C1 anh em chơi thì là nó cũng sẽ mang lại hiệu quả cao cho anh em đấy, khi mà anh em đi lắc cái bộ hột này nó đi rất là khôn đấy, và cái cái cái, cái tỷ lệ ăn độ của nó cũng khá là cao cho anh em nhé đấy thì bây giờ tôi vào sẽ test, test cho anh em cái bộ hột tài xỉu tam sắc này test cho anh em là cái gì test cho anh em cái tăng tích trước đã nhá đó Đấy, test tăng tích cho anh em thử cho anh em nước muối thử anh em nắm chưa cuối cùng dọi đèn cho anh em dọi đèn luôn cả bao cho anh em Đấy, cực kỳ trong nha đó thì bây giờ tôi vào tôi test cho anh em cái bộ hột tài xỉu tam sắc này xem là cái bộ hột này nó đi như thế nào Đấy, và cái tỷ lệ đi của nó nó có được gọi là khôn hay không Đấy, thì anh em theo dõi cái video và anh em cảm nhận được cái bộ hột này nhé thì cái bộ hột này khi mà anh em chưa cần đến cách lắp của tôi thì cái bộ hột này nó sẽ đi rất là đều đi đều đến tầm 90 phần trăm nha anh em hai ba bốn bốn năm sáu một ba năm ba bốn sáu hai ba bốn 551 đó thì cái bộ hột đi rất là đều đấy, thì có anh em sẽ giữ tài hay là anh em sẽ giữ xỉu theo ý muốn của anh em thì anh em cứ uh, sở hữu cho mình cái bộ hột này thì tôi sẽ chia sẻ cho anh em cái cách lắc nhé đấy, hoặc là anh em đến cơ sở đấy, anh em đến cơ sở thì anh em có thể thử cái bộ hột tài xỉu này hoặc là rất là nhiều những cái bộ hột tài xỉu bên tôi đấy, bên tôi đang có rất là nhiều những cái bộ hột tài xỉu ờ, để cung cấp cho anh em đi lắc tài xỉu Đấy. thì à, đang tài tôi sẽ giữ tài cho anh em này Đấy, tài này tài này Đấy, tài này Đấy, cái này là súng xỉu súng xỉu giữ xỉu luôn cho anh em này. Đấy, xỉu này xỉu này đấy, xỉu này đấy, chén này lên tài đấy thì đây chính là cái bộ tài xỉu tam sắc mà muốn chia sẻ cho anh em những anh em nào làm tay cái hoặc là những anh em nào mà chưa có cái bộ hột tài xỉu anh em đi lắc tài xỉu thì là anh em có thể xem video này anh em liên hệ với tôi hai số điện thoại trên màn hình để được tư vấn thêm về những cái bộ hột tài xỉu bên tôi đang có và muốn chia sẻ cho anh em thì video này tôi làm đến video hết chào tạm biệt tất cả anh em anh em xem video như đăng ký kênh để theo dõi những cái video mới nhất của bên tôi và những cái bộ hồ tài xỉu mới nhất mà muốn chia sẻ cho anh em đi lắc cái Đấy. mà anh em tự lắc theo ý muốn của anh em Đấy. video này làm đến video hết chào tạm biệt tất cả anh em